dụ đưa để lắc lư cho hết chẹm chẹm lớn rồi anh ơi vô dính rồi anh em con đầu tiên trong ngày cũng gần ra một cái lên bờ luôn cá bự quá bự nè Ooh. You. <laughs> mà nó dí theo tới thuyền luôn Ôi, từ từ từ từ từ từ xả đó thắng được không từ từ từ từ campeão, né? going no. đi chứ dập hàng hàng hàng vô hàng vô hàng đi hàng hàng cũng cũng cũng được á xếp lại kẹp vô vô vô cái cái cái quai quần đó im ra vậy đó đi mẹ rồi thấy rồi điện thoại anh đi câu có bao giờ anh để trong má à. thấy rồi chưa chưa trời trà đâu phải trà đâu nó quấn vô cái cái rễ nước mà hết rễ này đến rễ khác Ồ, ừ, nó cũng vòng vòng ở đây mà à, quấn mấy vòng luôn á chưa chưa quấn mấy vòng luôn mà đồ quấn nữa quấn dữ rồi Chà đâu mà quấn nhiều vậy dưới này nó dưới này sức rồi hơn

nó không nó nó ăn nó dính dưới bùn thành ra nó không hạ mỏ khó lấy khó kẹp lắm rồi tầm 4 kg hơn 4 kg tát đã ha nghe chim chim chim sâu quá vị này tầm 4 kg anh giỡn hoài Hả? 5 kg mấy á tính sao à, cầm cần lên trước đi bung, bung bung cò đi chụp hình xong thả thả chứ ừ. em đừng nói anh thả luôn á chụp hình xong nó thả bắt chi không bao giờ nãy em đừng nói anh thả luôn á ăn uống gì nữa đâu chúng em lên hả em lên khoan cho nó khô cái tay ừ. ba một con này 5 kg chứ 5 kg mấy Ê, khoan khoan khoan khoan mất sáu kg á gì sáu kg hơn á ừ, 6 kg hơn hơi ốm ăn ngồi lạ thấy không